à, cách một ngày khi Real hạ Valencia trong loạt đá 11 mét cân não thì Barca cũng vượt qua Betis theo cách tương tự để tạo nên ờ, trận chung kết trong mơ này. Hiện tại thì ờ, cả hai đội đang cạnh tranh ngô vô địch gay gắt tại giải đấu La Liga. Lợi thế thì ờ, đang thuộc về Barca với 3 điểm cách biệt sau khi Real có dấu hiệu chững lại để thua hai trong năm vòng đấu gần nhất tại La Liga trước uh, Villarreal và Rayo Hiện tại Real Madrid đang trải qua 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, có được 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 3 thất bại. Nhưng ờ, trên sân nhà, Real vẫn đang bất bại ở 5 trận đấu gần nhất với 4 chiến thắng. Còn ờ, Barcelona đang có phong độ tốt hơn khi ở 10 trận ờ, thi đấu gần nhất, Barca có được 8 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại trước Bayern ở cúp C1 Nói về lịch sử đối đầu thì à, ở 7 trận gặp nhau gần nhất, Real Madrid đều để bị thủng lưới trước Barcelona và 5 trên 7 trận đấu đó, cả hai đội đều ghi bàn và kết thúc à, trận đấu với từ 3 bàn thắng trở lên. Nhưng Real Madrid là đội mở tỷ số trước trong 5 trận đấu đó. Ở mùa giải này, Real đã gặp Barca tại Bernabeu và giành chiến thắng 3-1 thuyết phục. À, Benzema, Valverde và Rodrigo là những cầu thủ đã ghi bàn cho Real Madrid. Nhưng ở trận đấu này có phần thiếu may mắn đối với Barca khi mà các cầu thủ à, tấn công bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ngang thì vào thời điểm hiện tại đội hình của Real Madrid đang thiếu hụt khá nhiều trụ cột trong ờ, khuôn khổ siêu cúp Tây Ban Nha. Real Madrid không có David Alaba và Chouameni do chấn thương này đến với trận bán kết gặp uh, Valencia, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lại mất thêm uh, Lucas Vazquez và Eder Militao còn đội hình của Barca đang vận hành à, vô cùng chân chu với năng lực tấn công xuất sắc Robert à, Lewandowski thực à, sự là một ngòi nổ chất lượng và đóng góp các bàn thắng thường xuyên. Anh Sufati trở lại và cũng đem đến một phương án mới cho đội tấn công này của Barca. Hàng phòng ngự của Barca ở mùa giải này đặc biệt chơi rất ấn tượng, họ chỉ bị thủng lưới 6 bàn sau 10 trận đã thi đấu. Đó sẽ là một bài toán khó đối với Real Madrid đến với tỷ lệ kèo trận đấu này. Hai đội được đánh giá là hoàn toàn ngang ngửa với tỷ lệ chấp đồng banh nhưng ở thời điểm hiện tại ờ, Barca đang có phong độ tốt hơn. Thầy trò Xavi đã duy trì được mạch chặn ờ, bất bại trong thời gian dài. Trong khi đó thì ờ, Real Madrid cho thấy những vấn đề khi đẩy thua 2 trong 6 trận gần đây trước các đội bóng được đánh giá yếu hơn rất nhiều. À, nhưng đối với một trận đấu siêu kinh điển thì rất khó đón nên tốt nhất là anh em vào cái mã kèo tài 2.75 cả trận. À, mình dự đoán trận đấu này sẽ kết thúc với từ 4 bàn thắng trở lên. Và đây cũng chỉ là những nhận định của mình à, trước khi trận đấu chưa có đội hình chính thức